à, quý vị và các bạn theo dõi à, đầu tiên là câu 1 là C cống hò cồng hò sự sang C thì chúng ta sẽ là đờn dây thả dây số 2 C cống hò cồng hò sự sang rồi bắt đầu 2 3 rồi của đờn này 2 3 tiếp câu 2 sự hòa cống xê sang cống xê sự hòa cống xê sang cống xê có nghĩa là à, ví dụ chữ cống chữ sàn thì mình rung ngón à, sự cũng rung rồi bây giờ bắt đầu đơn hai ba Rồi, cố đàn một mình cái. hai ba Xong câu 2 qua câu 3. Câu 3 và câu 4 sẽ trùng lại tức là đờn giống lại câu 1 và câu 2. À, bây giờ như thế này, à, à, tôi sẽ tôi và của sẽ đờn câu 1 câu 2 vừa rồi và đờn 3 4 nó giống lại câu 1 câu câu 2. À, bắt đầu vô đầu. 2 3 khi ta học thuộc 1 2 à, tới 3 4 thì mình sẽ đờn lại 1 2. Bắt đầu à, câu 5. Còng liêu sáng còng liêu u còng liêu sáng còng liêu u. 2 3 Đó là câu 5 qua câu 6. Còng liêu u liêu còng xề còng liêu là câu 6 câu 7 công liêu liêu công xê lặp lại câu 6 là có nghĩa là câu 7 trùng lại câu 6 công liêu liêu công xê là chữ câu 7 qua câu 8 là sang xê công liêu công xê sang sang xê công liêu công xê sang hai ba câu 8 Câu 9 Sự họ công xê sàng công xê Sự họ công xê sàng công xê hai ba Sau đây dân của sẽ à, đờn à, cho tôi ca lại bản đờn thu hồn Xê công họ tổng họ sự sang Sự họ công xê sang công xê Xê công họ cộng họ sự sang Sự họ công xê sang công xê Công liêu sáng công liêu u Công liêu u liêu công xê công liêu ú liêu công xề sàng xề công liêu công xề sàng sự hò công xề sàng công xề sau đây mời quý vị và các bạn à, thưởng thức à, văn của đờn guitar Việt Nam và Hồng Toán sẽ ca lời điệu thu hồn Thank you.